vì vậy, trong chuyên mục Câu chuyện quốc tế phát sóng vào lúc 11 giờ trưa Chủ nhật tuần này, chúng tôi xin giới thiệu quý vị và các bạn về ờ, chiến tranh Việt Nam từ 1955 đến 1975. Đây chính là giai đoạn thứ hai và là giai đoạn khốc liệt nhất của chiến tranh trên chiến trường Đông Dương 1945-1979 và bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 1955 khi phái bộ cố vấn và viện trợ của quân sự Hoa Kỳ MAAG được thành lập ở miền Nam Việt Nam và kết thúc ngày 30 tháng 4 năm 1975 khi Tổng thống Dương Văn Minh của Việt Nam Cộng Hòa đầu hàng trên mặt trận đầu hàng mặt trận giải phóng dân tộc miền Nam Việt Nam đây là cuộc chiến giữa hai bên một bên là Mỹ Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam Việt Nam có cùng một số đồng minh của Mỹ khác như là Úc New Zealand Hàn Quốc Thái Lan và Philippines tham gia tham chiến trực tiếp một bên là mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam của Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại miền Nam Việt Nam phối hợp cùng với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cùng với sự viện trợ vũ khí chuyên gia của những nước xã hội chủ nghĩa đặc biệt là Liên Xô và Trung Quốc. Tuy cuộc chiến này cuộc chiến này tuy được Mỹ và các đồng minh gọi là chiến tranh Việt Nam do có sự diễn ra chủ yếu tại Việt Nam nhưng mà đã lan ra toàn Đông Dương lôi cuốn vòng chiến của cả hai nước lân cận là Lào và Campuchia ở các mức độ khác nhau Do đó cuộc chiến này còn được gọi là chiến tranh Đông Dương lần thứ hai và do đối thủ chính là Mỹ nên cuộc chiến tranh được gọi là kháng chiến chống Mỹ tại ba nước Đông Dương. Cuộc chiến này chính thức kết thúc vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 khi Tổng thống Dương Văn Minh của Việt Nam Cộng Hòa đầu hàng quân giải phóng miền Nam Việt Nam và trao cho chính phủ cách mạng lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam. Quân Mỹ rút toàn bộ lực lượng quân sự và di tản người Mỹ khỏi ba nước Đông Dương sau sự kiện này. Và cho tới nay, chiến tranh Việt Nam vẫn giữ được kỷ lục về cuộc chiến có số lượng bom được ném nhiều nhất trong lịch sử thế giới. Tổng số bom mà Mỹ ném xuống Việt Nam là 7,85 triệu tấn, gấp gần 3 lần tổng số mà các nước mà tất cả các nước sử dụng trong Thế chiến thứ hai. Và tương đồng với sức công phá của hai quả bom nguyên tử mà Mỹ ném xuống Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản Tính bình quân, mỗi người Việt Nam thời đó phải hứng chịu 250 g, 250 kg bom ném từ ném xuống từ máy bay Mỹ. Đó là chưa kể đến 7,5 triệu tấn đạn dược Mỹ được sử dụng trên mặt đất gồm lựu đạn, mìn, thuốc nổ, đạn ờ, súng, pháo và các loại và 45.260 tấn, tức là khoảng 75 triệu lít chất độc hóa học được Mỹ giải xuống. Về tên gọi là tại Việt Nam, truyền thông đại chúng dùng tên là kháng chiến Trung Mỹ hoặc kháng chiến Trung Mỹ cứu nước là chỉ để cuộc chiến tranh này. Truyền thông và sách vở chính thống của Việt Nam khẳng định rằng đây là cuộc kháng chiến dân tộc Việt Nam và nhằm chống lại lịch sử xâm lược của Mỹ, đánh đổ chế độ Việt Nam Cộng Hòa một chính phủ tay sai của Mỹ và các nguồn tài liệu nhà nước Việt Nam khẳng định là cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc chống lại âm mưu chia cắt đất nước Việt Nam của chính phủ Mỹ và các lực lượng tay sai bản xứ. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng tuyên bố Chúng tôi buộc phải kháng cự lại lũ xâm lăng ấy để bảo vệ gia đình, tổ quốc chúng tôi. Miền Nam là máu của Việt Nam, là thịt của Việt Nam. Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sống, sông có thể cạn, núi có thể mòn. Song chân lý ấy không bao giờ thay đổi. Ngoại trưởng Xuân Thủy, trưởng phái đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại Hội nghị Paris về Việt Nam cũng tuyên bố Mỹ không tôn trọng quyền tự quyết của nhân dân miền Nam, Việt Nam và trái lại đã tiến hành có một hệ thống một chính sách can thiệp, xâm lược và chiến tranh trà đạp lên các quyền đó. Ngày 20 tháng 9 năm 1969, trưởng đoàn đàm phán của Việt Nam, Cộng hòa miền Nam Việt Nam giai đoạn 1968-1970 tại Hội nghị Paris về Việt Nam Trần Biểu Kiểm tuyên bố. Sự can thiệp đơn phương của Hoa Kỳ tại Việt Nam đã vi phạm Hiến trương Liên Hợp Quốc, có sự góp mặt của quân đội Mỹ tại Việt Nam, vi phạm Hiệp định Geneva 1954. Cường độ và tính chất tàn phá của cuộc chiến tranh của Hoa Kỳ tại Việt Nam là trái với pháp luật quốc tế, và những hành động của Mỹ tại Việt Nam đã vi phạm hiến trương của Mỹ nước Việt Nam là của người Việt Nam Mỹ không có quyền đem quân đội tới và lại càng không có quyền bắt buộc người Việt Nam phải trả một cái giá nào đó để cho việc triệt hóa hoàn toàn quân đội Hoa Kỳ Ngoại trưởng, theo như Ngoại trưởng Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, sau này là Phó Chủ tịch nước Việt Nam dân nước Việt Nam Thống nhất cho rằng Nói về cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước vừa qua, mọi người hiểu đó là một cuộc chiến tranh của nhân dân từ Bắc, từ Nam chí Bắc chống sự quân xâm lược của Mỹ để giải phóng dân tộc, giành độc lập và thống nhất đất nước. Cũng có một số người cho rằng là cuộc chiến tranh có yếu tố nội chiến là do chính sách Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ đã đẩy một số người Việt Nam chống lại nhân dân mình. Một số người cảm thấy tên kháng chiến chống Mỹ không trung lập do các cuộc chiến còn có những người Việt Nam chiến cùng Mỹ. Một số khác thì lại cho rằng là chiến tranh Việt Nam thể hiện cái nhìn của người phương Tây hơn là người sống tại Việt Nam. Tuy nhiên về mặt học thuật ấy, thì hiện nay các học giả và các sách báo ngoài Việt Nam thường sử dụng tên chiến tranh Việt Nam vì tính chất quốc tế của nó. Tên gọi được ít sử dụng hơn là chiến tranh Đông Dương lần 2 được dùng để phân biệt chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất 1945-1955, chiến tranh Đông Dương lần 3 1975-1989 gồm 3 cuộc xung đột ở Campuchia và biên giới phía Bắc Việt Nam. Theo như tài liệu của Bộ Quốc phòng Mỹ, chiến tranh Việt Nam được Mỹ coi là bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 1955. Khi mà nhóm chuyên gia hỗ trợ quân sự của Mỹ tại Việt Nam được thành lập theo phía Việt Nam thì cuộc chiến này bắt đầu từ năm 1947 kể từ khi Mỹ bắt đầu viện trợ cho Pháp để tiến để Pháp tiến hành tham chiến ở Việt Nam. Trong văn kiện NSC 51 của Bộ Ngoại giao Mỹ gửi Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ ngày 1 tháng 7 năm 1949 có xác nhận trong năm 1948 có hơn 100.000 quân Pháp với trang bị của Mỹ đang ở Đông Dương. Cuộc chiến này chính thức kết thúc với sự kiện ngày 30 tháng 4 năm 1975 khi Tổng thống Dương Văn Minh của Việt Nam Cộng Hòa đầu hàng chính phủ cách mạng lâm thời Cộng Hòa Việt Nam Việt Nam, chính phủ cách mạng lâm thời Cộng Hòa Việt Nam Việt Nam tiếp quản toàn bộ miền Nam và cho đến khi đất nước thống nhất Cộng Hòa miền Nam Việt Nam và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tiến hành cuộc tổng quyền cử năm 1976 để tiến hành bầu ra quốc hội nhà nước và chính phủ thống nhất cho cả hai miền ngày 25 tháng 4 năm 1976. Nhà nước thống nhất với quốc hiệu và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra đời sau kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa Quốc hội Việt Nam khóa 6 vào ngày 2 tháng 7 năm 1976. Đây các mục tiêu bên trong chiến tranh Việt Nam. Mục tiêu của các ờ, bên trong chiến tranh Việt Nam rất phức tạp và đa phần tùy viện vào lập trường của các bên nhưng có thể rút ra một số đặc điểm như sau. Đầu tiên, mục tiêu của nó là đối với các nhà lãnh đạo của Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa khi đây là một cuộc chiến tranh giữa hai hệ tư tưởng chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa chống cộng. Chính phủ Mỹ muốn ngăn chặn sự lan rộng của chủ nghĩa cộng sản tại Đông Nam Á và cáng đáng cai chi phí cho cả cuộc chiến trong giai đoạn từ 1965-1973. Quân đội Mỹ đã tiếp tục trực tiếp chiến đấu trên chiến trường hay như quan điểm của một số người ủng hộ chính sách của Mỹ thì cuộc chiến này là cuộc chiến giữa miền Nam Việt Nam và Đông Nam Á không thuộc về những người cộng sản. Về quan điểm của người dân mọc học giả Mỹ thì có hai chiều hướng chính. Một phía tin vào chính phủ Mỹ và ủng hộ chống chiến chống cộng của quân đội Mỹ. Phía kia cho rằng đây còn là cuộc chiến tranh xâm lược theo kiểu thực dân mới. Còn Việt Nam Cộng Hòa chỉ là một hình dạng chính phủ bù nhìn mà Mỹ kế thừa cho Pháp và chính sách chống cộng sản của Mỹ theo như Jonathan chỉ là cái cớ để là quyền phục vụ cho tập đoàn tư bản Mỹ hay như thượng nghị sĩ Cộng sản Úc Zenit cho rằng Nói miền Bắc Việt Nam đang cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam vô lý không kém việc nói Queensland cưỡng chiếm Now New South Wales. Đối với các nhà lãnh đạo Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thì ờ, chính phủ cách mạng lâm thời của Cộng hòa miền Nam và mặt trận giải phóng dân tộc, giải phóng miền Nam. Thì đấy là cuộc chiến tranh nhằm thực hiện giải phóng dân tộc chủ nghĩa nhân dân và các mục tiêu độc lập thống nhất dành cho đất nước. Cải thiện dân sinh, dân chủ để tạo tiền đề cho cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội với dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mục tiêu vẫn đang còn đang dang dở sau 9 năm kháng chiến chống Pháp và can thiệp của Mỹ. Họ nhìn nhận cuộc chiến này là một cuộc chiến chống ngoại xâm phong kiến chống lại chủ nghĩa thực dân mới mà Mỹ áp đặt tại miền Nam Việt Nam. Theo như quan điểm của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thì họ ờ, chính thể hợp pháp hóa nhất về cái quyền ờ, trên quyền toàn quyền Việt Nam từ năm 1945 với sự lãnh đạo của hai miền kháng chiến. Trong khi Việt Nam, Cộng hòa miền Nam Việt Nam là tiền thân là mặt trận giải sóng miền Nam Việt Nam, là tổ chức đại diện cho nhân dân miền Nam tiến hành cuộc chiến chống lại kế hoạch chia cắt đất nước Việt Nam của Mỹ. Đối với họ là kháng chiến chống Mỹ cứu nhân dân Việt Nam là cuộc bình chính nhằm đảm bảo thành quả của cách mạng tháng 8 và thống nhất non sông. Nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến này đã huy động sức mạnh của thời đại và sự giúp đỡ ủng hộ to lớn của các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới, không phân biệt ý thức hệ, chế độ, chính trị, trong đó có cả nhân dân Mỹ. Do đó, đây cũng không phải là cuộc chiến vì ý thức hệ mà là cuộc chiến giải phóng dân tộc. Về mặt pháp lý quốc tế thì cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam đã làm rõ thêm quyền dân tộc tự quyết. Nếu như quyền dân tộc tự quyết trong pháp luật quốc tế trước đây thì chỉ nói đến quyền tự quyết về chế độ chính trị, còn quyền tự còn quyết định về thể chế chính trị thì với hiệp định Paris đó còn là quyền về sự thống nhất toàn vẹn lãnh thổ theo đó, ở phía chính quyền Sài Gòn, Tổng thống Ngô Đình Diệm ấy và các nhà lãnh đạo sau này muốn chia cắt lâu dài Việt Nam, biến miền Nam trở thành một quốc gia riêng. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu từng coi miền Nam Việt Nam là một quốc gia riêng, không liên quan đến miền Bắc và khẳng định sẽ không thành lập chính phủ liên hiệp ba thành để tổng cử thống nhất hai miền về mặt nhà nước Điều này hoàn toàn trái ngược với các quy định trong Hiệp định Paris 1973 và Hiệp định Geneva 1954. Mỹ tham gia âm mưu ám sát Tổng thống Ngô Đình Diệm và một người không muốn quân đội Mỹ hiện diện ở Việt Nam và dựng lên một chế độ mới thông qua bầu cử và thông qua đảo chính nhưng sự ủng hộ có mặt của quân đội Mỹ ở Việt Nam mà cho thấy là bản chất của việc Mỹ đưa quân đến Việt Nam là hành vi xâm lược. Do đó bản chất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là một cuộc chiến chống lại sự xâm lược có sự hỗ trợ từ các thế lực phản quốc bản địa do các thế lực ngoại bang tiến hành. Đa số người Việt Nam theo như học giả, tức là sau 2.000 năm chiến đấu chống các lực lượng ngoại xâm, người Mỹ đơn giản là sự hiện diện mới nhất của các ngoại bang trên đất nước Việt Nam. Họ xem cuộc chiến chống Mỹ là ờ, một giai đoạn mới nhất trong cuộc đấu tranh chống trường kỳ dân độc lập từ cuối thế kỷ 19. Đối với những người này thì góp lên sức mạnh cho phong trào dân tộc mãnh liệt do Hồ Chí Minh lãnh đạo. Phong trào do Lao động Việt Nam, Đảng Lao động Việt Nam uy tín với ờ, trong nhân dân được từ việc Việt Minh đã giành độc lập, thống nhất và kiên trì chống đấu chống thực dân Pháp. Và tổ chức đảng này được thành lập là mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam đã đi tiên phong và đã đạt được ủng hộ rộng rãi của nhân dân trong khi đó, Việt Nam Cộng Hòa thì ngày càng phụ thuộc vào Mỹ và không duy trì được vai trò độc lập trong con mắt của người dân, nhất là sau khi Tổng thống Nguyễn Tổng thống Ngô Đình Diệm bị sát hại trong vụ đảo chính là do Mỹ giật dây. Nhất là do đa số lãnh đạo của một số người trong chính phủ Trần Trọng Kim hình thành dưới chế độ bảo hộ của phát xít Nhật hay đã từng làm việc cho quốc gia Việt Nam là một chính thể người bị cộng người cộng sản xem là tay sai của Pháp tiền thân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và quân đội quốc gia Việt Nam thì cũng đã ờ, thành lập dựa trên một cái hiệp ước giữa quốc gia Việt Nam và Pháp sau đó Việt Nam Cộng Hòa lại tổ chức theo kiểu Mỹ theo quan điểm của một số sử gia cuộc chiến này do mang tính chân dập rất cao nguyện vọng độc lập và thống nhất đất nước và sự ủng hộ của đa số nhân dân trở thành yếu tố của những người cộng sản thắng lợi dù là bên kia yếu thế hơn nhiều về trang bị quân sự Mỹ lại thất bại và không nhận ra được đó là một cuộc chiến tranh nhân dân và người Việt Nam đã gắn bó với cách mạng bởi vì họ coi đó như là một cuộc chiến để bảo vệ gia đình, đất đai và tổ quốc mình. Mỹ trên cục diện quốc tế, đây là cuộc chiến tranh nóng, trong lòng chiến tranh lạnh đang diễn ra quyết liệt trên thế giới. Có quan điểm cho rằng là ừ, cuộc chiến ủy nhiệm giữa một bên là Mỹ, bên kia là Liên Xô và Trung Quốc. Tuy nhiên, theo Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Cộng Hòa miền Nam Việt Nam, Yếu tố quyết định tới thắng lợi của họ là lòng dân, lòng yêu nước và ý chí cuột cường của nhân dân. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng tuyên bố rằng là Thủ tướng Liên Xô Alexei Pushkin cho rằng Việt Nam sẽ đánh Mỹ theo cách của Việt Nam chứ không theo sự chỉ đạo Liên Xô. Tổng bí thư Lê Duẩn sẵn sàng từ chối viện trợ của Trung Quốc khi nước này có ý định áp đặt ý chí đối với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Việc Liên Xô Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa ủng hộ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tuy được nhiều người đánh giá là quan trọng nhưng không có tính quyết định. Do đó, theo Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Cộng hòa miền Nam Việt Nam thì cuộc chiến này đối với nhân dân Việt Nam là cuộc chiến giải phóng dân tộc giữa một bên là nhân dân Việt Nam, bên kia là quân xâm lược tay sai người bản địa. Cuộc chiến này là cuộc chiến tranh ủy nhiệm đối với người Mỹ và tay sai Cộng Việt Nam Cộng Hòa. Mốc thời gian thì cuộc chiến tranh này được nhiều người phân theo các cách khác nhau. Người Mỹ thường quan niệm chiến tranh Việt Nam được tính từ khi họ tham chiến trên bộ cho đến khi chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đầu hàng từ năm 1965 đến năm 1975. Có nhiều nguồn khác lại coi rằng là bắt đầu từ 1960 à, đến 1975, tính từ khi Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa bắt đầu công khai ủng hộ đấu tranh vũ trang tại miền Nam. Những quan điểm chung Nói chính thống nhất hiện nay của chính phủ Việt Nam là các học giả trên thế giới vẫn coi chiến tranh Việt Nam là hình thức bắt đầu từ năm 1954 hoặc năm 1955 đến năm 1975. Khi Mỹ bắt đầu công khai cử cố vấn quân sự để can thiệp vào tình hình nội bộ Việt Nam hoặc từ năm 1948. Khi Mỹ bắt đầu ờ, viện trợ cho Pháp để tiếp tục chiến tranh xâm lược Đông Dương và dưới đây là những diễn biến tiếp theo của thời gian chiến tranh và sự phân đoạn như sau. Chúng ta có thể nói đến để tiện tham chiếu cho các diễn biến trên chiến trường. Trong báo chí và các tài liệu về chiến tranh Việt Nam còn rất nhiều phân các đoạn khác nhau tùy theo trong điểm phân tích dưới đây. Và những di sản trong chiến tranh và chính sách chống chủ nghĩa cộng sản của Mỹ mà chúng ta hay gọi là thuyết domino. Tại Mỹ từ đầu thập niên 1950, các thế lực chống cộng cực đoan lên nắm quyền và các chỉ huy cơ quan an ninh và tình báo uh, ờ, Katty và Hoover được thực hiện chiến dịch chống cộng gồm theo dõi, phân biệt đối xử, sa tải, khởi tố và bắt giam nhiều người bị xem là đảng viên cộng sản hoặc ủng hộ chủ nghĩa cộng sản. Có một bộ phận trong số những nạn nhân bị mất việc bị cắt giam bị bắt giam hoặc là bị điều tra quả thật là có quan hệ hiện tại với hoặc trong quá khứ với đảng cộng sản mỹ nhưng đại bộ phận còn lại thì ít có khả năng gây nguy hại cho nhà nước và liên quan của họ đến người cộng sản là rất mờ nhạt chính phủ mỹ khiến công chúng nghĩ rằng là những người cộng sản là mối đe dọa với an ninh quốc gia theo như chính phủ mỹ sau chiến tranh thế giới thứ hai thì một mặt mỹ ủng hộ khái niệm dân tộc tự quyết Mặt khác nước này cũng có quan niệm chặt chẽ với các nước đồng minh châu Âu của mình. Những nước đã có những tuyên bố đế quốc đối với thuộc địa cũ của họ. Chiến tranh lạnh chỉ làm phức tạp thêm vị trí của nước Mỹ. Về việc Mỹ quá trình phi thực dân hóa và được bù lại rằng là mối quan tâm của họ đối với sự lan rộng của chủ nghĩa cộng sản và những tham vọng chiến lược của Liên Xô tại châu Âu một số đồng minh NATO được khẳng định rằng là thuộc địa cung cấp cho họ là sức mạnh kinh tế và quân sự và nếu như không có thì liên minh thì liên minh phương Tây sẽ tan rã. Gần như là các đồng minh châu Âu của Mỹ cho rằng là thuộc địa sẽ cung cấp sự kết nguyên liệu và thị trường bảo vệ tối đa hàng hóa và sản phẩm của họ và từ đó gắn kết với các nước thuộc địa với châu Âu. Từ năm 1943, Washington đã có một số hành động ở Đông Nam Á nhằm chống lại quân Nhật ở đóng ở đây. Hồ Chí Minh nhận thấy đang Mỹ đang muốn đóng vai trò lớn hơn ở khu vực Thái Bình Dương. Ông đã làm tất cả để ờ, thiết lập mối quan hệ với Mỹ thông qua việc giải cứu các phi công gặp nạn trong chiến tranh với Nhật Bản, cung cấp tin tức cho tình báo Mỹ và tuyên truyền chống lại Nhật, đổi lại cơ quan tình báo Mỹ OSS giúp đỡ để cung cấp vũ khí, thông tin liên lạc, cố vấn huấn luyện quân đội quy mô nhỏ cho Việt Nam, cho Việt Minh Ngày 28 tháng 2 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho Tổng thống Mỹ Harry Truman kêu gọi Mỹ can thiệp khẩn cấp để ủng hộ nền độc lập non trẻ của Việt Nam, nhưng không được hồi đáp vì Mỹ xem là Hồ Chí Minh là tay sai của quốc tế cộng sản, nên phớt lờ kêu gọi nền độc lập của Việt Nam. Cuối tháng 9 năm 1946, Mỹ rút tất cả các nhân viên tình báo Việt Nam về nước, chấm dứt liên hệ với chính phủ Hồ Chí Minh hơn nữa, ngay từ năm 1949 khi nội chiến Trung kết thúc, tiếp đó là chiến tranh Triều Tiên bùng nổ. Khuynh hướng thân Liên Xô tại các nhiều nước Ả Rập, giới chính khách Mỹ cảm thấy lo sợ về sự làn sóng ủng hộ chủ nghĩa cộng sản tại các nước thế giới thứ ba. Mỹ cần có quan hệ đồng minh với Pháp để thiết lập sự cân bằng sức mạnh của Xô Viết châu Âu để sang sau chiến tranh thế giới thứ hai. Chính phủ Mỹ đưa ra thuyết domino. Theo đó, Mỹ cho rằng là một quốc gia đi theo chủ nghĩa cộng sản, các quốc gia thân phương Tây lân cận sẽ bị đe dọa. Và từ đó, Mỹ bắt đầu viện trợ cho Pháp trong cuộc chiến tranh chống lại Việt Minh. Chỉ có nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Một tổ chức chính quyền cho họ là thân có liên Xô liên hệ với Liên Xô và Trung Quốc Tuy nhiên, trước năm 1950, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không còn được Liên Xô và Trung Quốc công nhận và cũng không công nhận được sự hỗ trợ nào của hai nước này. Sự cạnh tranh và chiến tranh lạnh với Liên Xô là mối quan tâm lớn nhất về chính sách đối ngoại của Mỹ trong năm 40 và 50. Chính phủ Truman và Eisenhower thì ngày càng trở nên lo ngại rằng là các cường quốc châu Âu sẽ bị mất các thuộc địa của họ và Đảng Cộng sản Liên Xô vẫn ủng hộ vào cái quyền lực của những quốc gia mới và điều này có thể làm thay đổi các cán cân quyền lực ờ, quốc tế theo hướng có lợi cho Liên Xô và loại bỏ quyền truy cập vào nguồn lực kinh tế từ đồng minh Mỹ. Và các sự kiện đấu tranh giành độc lập như Indonesia 1945-1950, cuộc chiến tranh của Việt Nam chống Pháp 1945-1954 và chủ nghĩa dân tộc công khai ở Ai Cập 1952, Iran 1951 đã khiến Mỹ lo lắng về các cuộc về các nước mới giành độc lập sẽ ủng hộ Liên Xô. Và ngay cả khi ờ, chính phủ mới không trực tiếp liên hệ với Liên Xô, do vậy Mỹ đã sử dụng các gói cứu trợ, hỗ trợ kỹ thuật và đôi khi là cả can thiệp sâu trực tiếp để hỗ trợ các lực lượng chống cộng thân phương Tây tại các quốc gia mới độc lập ở thế giới thứ ba và để thi hành ờ, chính sách chống cọc của Mỹ lập ra nhiều căn cứ quân sự quốc tế như là NATO, CENTO, CEATO này và các tổ chức và các hiệp phòng thủ song phương và khu vực. Bên cạnh đó là một hệ thống căn cứ quân sự để bao vây các nước chủ nghĩa xã hội. Những khu vực có tính địa chiến lược cao Mỹ sẵn sàng biện pháp quân sự, thậm chí là chưa có sự đồng ý của Liên Hợp Quốc như Việt Nam, Lào, Campuchia 1954-1975 Cuba 1961 Dominica 1965 Mặc dù tổn thất tại nhiều nơi đặc biệt là Việt Nam, Lào, Cuba nhưng Mỹ vẫn tiếp tục thực hiện chính sách này với những hình thức khác Từ thập niên 80 Mỹ chuyển sang chính sách vượt lên ngăn chặn có nghĩa là can thiệp trực tiếp vào nội bộ các nước chủ nghĩa xã hội Mỹ can thiệp vào chiến tranh Đông Dương 1945-1954. Mỹ đã có kế hoạch can thiệp vào Việt Nam từ năm 1954-1946, nhưng do quân đội Tưởng giấy Thạch đang bận rộn trong cuộc chiến chống lại quân đội do Mao Trạch Đông, Anh còn đang lo lấy lại các ờ, thuộc địa cũ trên thế giới nên Mỹ chưa can thiệp được. Tới tháng 5 năm 1950, Pháp thật sự trở nên thất thế trước Việt Minh thì cơ hội để Mỹ can thiệp thực sự mới tới. Mỹ muốn lợi dụng Pháp để tiêu thụ bớt một số vũ khí còn dư bởi năng lực sản xuất vũ khí Mỹ chưa kịp hạ xuống sau chiến tranh thế giới thứ hai thì cũng như để tránh thuộc tất nhân mạng Mỹ hỗ trợ Pháp tại Đông Dương và kế hoạch Marshall tại Pháp cũng chính là cách Mỹ lôi kéo Pháp vào liên minh diện toàn cầu do Mỹ đứng đầu. Theo như tài liệu của Lầu Năm Góc ấy, thì chính phủ Mỹ ủng hộ nguyện vọng của nền độc lập tại Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Nhưng với điều kiện là lãnh đạo của các nhà nước không ủng hộ chủ nghĩa cộng sản, đặc biệt là các nước giành độc lập, các nước phi cộng sản ổn định trong khu vực tiếp giáp với Trung theo như giả thuyết domino Mỹ hỗ trợ đồng minh tại Đông Nam Á để chống lại các phong trào mà cho là lực lượng cộng sản muốn thống trị châu Á dưới nhiều bài dân tộc. Mỹ thú dục Pháp nhưng bộ chủ nghĩa ờ, dân tộc Việt Nam nhưng mặt khác là họ không thể cắt viện trợ cho Pháp thì sẽ mất đi đồng minh với những mối lo ngại lớn hơn tại châu Âu. Tóm lại, chính sách của Mỹ gồm hai mặt không tương thích. Một mặt thì hỗ trợ người Pháp chiến thắng trong cuộc chiến chống Việt Minh, tốt nhất là dưới sự chỉ đạo của Mỹ và mặt khác là Mỹ dự kiến là sau khi chiến thắng ấy, thì người Pháp một cách cao cả sẽ rút khỏi Đông Dương theo như ờ, Felix Brin mục tiêu của Mỹ là không phải là chỉ có Việt Nam và Đông Dương mà toàn bộ vùng Đông Nam Á một trong những khu vực giàu có nhất thế giới để mở ra cho kẻ nào thắng trận Đông Dương đó là lý do giải thích vì sao Mỹ ngày càng quan tâm đến vấn đề Việt Nam. Đối với Mỹ là một khu vực phải nắm lấy bất kỳ một giá nào thì một người khác cho rằng là mục tiêu cơ bản lâu dài của Mỹ là muốn bảo vệ sự tồn tại của chính phủ thân phận Mỹ. Vậy Đông Nam Á không chỉ làm làm tin đồn cho chống chủ nghĩa cộng sản mà qua đó là còn duy trì ảnh hưởng lâu dài của quyền ờ, lực bất tự bản trên thị trường Mỹ ở vùng Đông Nam Á. Bản thân người Pháp cũng hết sức để chỉ có thể nói đến một lối thoát danh dự sau thất bại của chiến lược đánh nhanh thắng nhanh để giảm bớt áp lực chính trị và quân sự. Pháp đàm phán với Bảo Đại và những chính trị gia Việt Nam theo chủ nghĩa dân tộc có lập trường chống chính phủ kháng chiến Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa để thành lập quốc gia Việt Nam thuộc Liên Hợp Pháp Tới cuối chiến tranh, quân đội quốc gia Việt Nam đã phát triển lên tới 230.000 quân, chiếm tới 60% lực lượng Liên Hiệp Pháp ở Đông Dương, ừ, được đặt dưới quyền chỉ huy của Nguyễn Văn Hinh. Quân đội này sẽ trở thành nòng cốt của quân đội Việt Nam Cộng Hòa sau này. Người Pháp thì tỏ ra ít nhiệt tình đối với chính phủ này, còn người Mỹ thì lại chế giễu Pháp là thực dân tuyệt vọng. Đáp lại, Phía Pháp nhận định là Mỹ sẽ quá ngây thơ vì một người Pháp đã rất nói rằng những người Mỹ lo ưa lo chuyện người khác, ngây thơ vô phương cứu chữa, tin tưởng rằng khi quân Pháp rút lui thì mọi người sẽ thấy nền độc lập của người Việt xuất hiện. Rõ ràng đây chỉ là một câu nói chế giễu nhưng nó lại chính xác về những người Mỹ khá ngây thơ và ấu trĩ khi họ mới đến Việt Nam. Năm 1953 thì mỗi tháng ấy, Mỹ viện trợ cho Pháp 20.000 tấn vũ khí và quân nhu mỗi tháng. Sau đó Mỹ đồng ý tăng lên 100.000 tấn một tháng. Đổi lại, chính phủ Mỹ yêu cầu Pháp phải có kết quả cụ thể. Khi chiến tranh chấm dứt vào năm 1954, Mỹ đã trả 78% chiến phí cho Pháp. Thậm chí có phi công Mỹ cũng tham gia chiến đấu cùng Pháp trong trận Điện Biên Phủ. Thời gian này ở lập các ờ, bộ trong ờ, quân đội viễn chinh Pháp đều có cố vấn Mỹ thì người Mỹ có thể đến bất cứ đâu để có thể kiểm tra tình hình, không cần sự chấp thuận của Tổng chỉ huy Pháp. Vì Mỹ trực tiếp tham gia tham chiến tại chiến tranh Đông Dương chỉ còn là một vấn đề thời gian 1 đến 2 năm. Thậm chí khi Điện Biên Phủ nguy cấp, Mỹ đã tính tới chuyện dùng bom nguyên tử để cứu nguy cho Pháp. Tuy nhiên, công thức viện trợ Mỹ viễn trinh Pháp quân bản xứ vẫn không được cứu vãn, được thất bại. Sau khi thất bại tại Điện Biên Phủ, Pháp đã mất hẳn ý chí và tiếp tục ý chí tiếp tục chiến đấu tại Đông Dương. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về việc Việt Nam tạm thời chia thành hai vùng tập kết quân sự. Hiệp định Geneva quy định các bên tham gia chiến tranh Đông Dương phải là ngừng bắn, giải giáp vũ khí theo sự dàn xếp của các quốc gia cường quốc. Việt Nam chia ra thành ờ, hai khu vực tạm thời để ờ, đối bên cho địch ở phía Bắc với tuyến 17 dành cho lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam ở phía Nam thì dành cho các lực lượng thuộc Liên Hợp Pháp ở vĩ tuyến 17 nay đi qua Quảng Trị được xem là danh giới một khu phi quân sự tạm thời được dọc theo hai bờ sông Bến Hải thuộc tỉnh Quảng Trị thì hai bên phải là rút về được quy định trong vòng 300 ngày trong thời gian chuyển đó người dân hai miền được quyền lựa chọn nơi sinh sống và khu vực mình muốn để tổ chức hỗ trợ di chuyển trong việc di chuyển. Đồng thời, trong thời gian sau đó, ý thức được chính phủ Hồ Chí Minh đã được nhận sự ủng hộ rộng rãi của chúng. Phía Pháp cũng có những bước đi nhằm đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tuyên bố cuối cùng của hội nghị ghi rõ Tình trạng chia cắt này chỉ là tạm thời cho đến khi có cuộc tổng tuyển cử tự do thống nhất Việt Nam sẽ được tổ chức vào tháng 7 năm 1956 dưới sự kiểm soát của Ban Giám sát và Kiểm soát Quốc tế đã nói trong Hiệp định Đình chỉ chiến sự và giới tuyến quân sự không được coi là biên giới quốc gia. Đồng thời tuyên bố cuối cùng Hội nghị Việt Nam Geneva, Hội nghị Geneva thì cũng ờ, công nhận chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, Lào, Campuchia và ghi nhận bản tuyên bố. Chính phủ Pháp vẫn sẵn sàng rút quân đội Pháp khỏi lãnh thổ các nước này theo yêu cầu của một thỏa thuận với chính quyền tay sai. Và tuyên bố này thì cũng đã nói rằng là các ờ, quyền ờ, tại khu vực quân sự tại Việt Nam không được trả thù với những người đã từng ờ, cộng tác với bên kia đã cùng gia đình họ. Bản tuyên bố không có chữ ký với bất kỳ người nào trong tham dự hội nghị Tuy nhiên, vẫn được các nước cam kết và chấp thuận chính thức. Tới Hiệp định Paris 1973 thì các bên tham gia bao gồm Mỹ, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Việt Nam Cộng Hòa đều thừa nhận giới tuyến quân sự tạm thời không được coi là một biên giới quốc gia. Trước khi Geneva được ký kết 6 tuần, ngày 6 tháng 4 tháng 6 năm 1954, tại Pháp đã đàm phán với quốc gia Việt Nam để bản thảo luận hiệp ước Maginot năm 1954. Nếu được ký chính thức thì quốc gia Việt Nam sẽ hoàn toàn độc lập khỏi Liên hiệp Pháp và chính phủ này sẽ không còn bị ràng buộc bởi những hiệp ước do Pháp ký kết. Tuy nhiên, hiệp ước Martinom 1954 chưa được Quốc hội Pháp và Tổng thống Pháp phê chuẩn. Bên cạnh đó, cũng có những lập luận cho rằng quốc gia Việt Nam vẫn bị ràng buộc bởi Hiệp định Geneva và chính phủ này vẫn chỉ là một vài thuộc tính, chủ quyền đầy đủ và đặc biệt là phụ thuộc vào Pháp về quốc phòng, tài chính, thương mại, kinh tế, Tuy nhiên, Hiệp ước Geneva đã diễn tiến quá nhanh. Sau khi Hiệp định Geneva được ký, thì Hiệp ước Maginong đã trở nên không bao giờ được hoàn thành. Quốc gia Việt Nam vẫn là một thành viên của Liên Hợp Pháp và do đó vẫn phải tuân thủ những do Hiệp định Pháp ký kết. Tuy nhiên, Phái đoàn quốc gia Việt Nam đã từ chối ký và không công nhận Hiệp định Geneva. Đồng thời ra tuyên bố Hiệp định Geneva chứa những điều khoản nguy hại nặng nề cho lương cho tương lai chính trị quốc gia Việt Nam và không tôn trọng toàn vẹn sâu xa của nhân dân Việt. Bởi Bộ Tư lệnh Pháp đã nhường cho Việt Minh cũng vùng mà quân đội quốc gia còn đóng quân và nước mất ờ, của Việt Nam một quyền tổ chức phòng thủ và tự ẩn định ngày tổ chức tổng tuyển cử mà không có sự thỏa thuận của phái đoàn quốc gia Việt Nam. Tuyên bố rằng là cho biết quốc gia Việt Nam sẽ tự dành cho quyền mình hoàn toàn tự do hành động để bảo vệ quyền thiêng liêng của dân tộc Việt Nam trong ờ, cuộc công cuộc thực hiện thống nhất và độc lập tự do cho xứ sở. Trên thực tế, quốc gia Việt Nam không được tham dự với tư cách là một quốc gia độc lập vì người Pháp và các bên cho rằng các quốc gia Việt Nam vẫn chưa thể độc lập Liên hệ Pháp và vẫn được Pháp đại diện về mặt ngoại giao. Phái đoàn Mỹ cũng chí cũng từ chối ký hiệp định và tuyên bố không bị ràng buộc bởi những quy định ấy. Và những nói thêm nước này cũng sẽ coi sự tái diễn của hành động bạo lực và vi phạm hiệp định và điều đáng lo ngại là mối đe dọa nghiêm trọng của nó đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Trong tuyên bố của mình thì đối với về vấn đề tổng tuyển cử thống nhất Việt Nam ấy thì chính phủ mỗi nêu quan điểm tiếp tục cố gắng đạt được những thống nhất thông qua những cuộc tổng tuyển cử tự do và được giám sát bởi Liên Hợp Quốc để bảo vệ để bảo công chúng diễn ra công bằng. Theo như Hồ Chí Minh, do quốc gia Việt Nam vẫn chưa độc lập khỏi Liên Hợp Pháp nên không thể tham gia hội nghị và ký kết hiệp định với tư cách là một quốc gia Việt Nam và phải chịu ràng buộc với những thỏa thuận giữa Việt Minh và Pháp. Vâng, Ngay sau khi Hiệp định Geneva được ký kết chỉ vài ngày, thì trả lời thông tấn xã Việt Nam, Hồ Chí Minh đã tiên đoán là trước Mỹ thì sẽ tìm cách phá bỏ hiệp định để chia cắt Việt Nam. Theo đúng lập trường của ta từ trước đến nay, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tiếp tục cố gắng để đấu tranh cho hòa bình, độc lập thống nhất và dân chủ tổ quốc. Đồng thời chúng ta sẽ có tinh thần cảnh giác cao độ đối với những âm mưu của đế quốc Mỹ và cản trở hai bên đi đến hiệp định đình chiến và mưu mô lập khối liên minh quân sự có tính xâm lược chia châu Á thành những tập đoàn đối lập để dễ xâm lược và khống chế Đông Dương cùng Đông Nam Á. Theo những kết quả hiệp định quân đội nhân dân Việt Nam, lực lượng đã giành thắng lợi sau cuộc chiến. Tập kết về miền Bắc, lực lượng quốc gia Việt Nam cùng với quân đội Pháp về miền Nam và tập kết dân sự theo chính nguyên tắc tự nguyện từ Nam ra Bắc. Quân Pháp dần rút khỏi miền Nam và trao quyền lực cho chính quyền quốc gia Việt Nam. chính quyền quốc gia Việt Nam tiền thân là Việt Nam Cộng Hòa thì à, từ chối hiệp định tổng tuyển cử tự do với à, lý do mà Thủ tướng Ngô Đình Diệm đã đưa ra là chúng tôi không có quyền nguyên tắc bầu cử tự do để thống nhất đất nước một cách hòa bình và dân chủ, thống nhất đất nước trong tự do chứ không phải là trong nô lệ. Nhưng ông nghi ngờ về việc có thể đảm bảo trong những điều kiện của cuộc bầu cử tự do ở miền Bắc khi trở thành Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, Ngô Đình Diệm còn đưa ra tuyên bố công kích chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đáp lại những cáo buộc này, Hồ Chí Minh đã trả lời các nhà báo Mỹ ở hãng UP cho rằng đó là lời vu khống của những lời không mong muốn thống nhất Việt Nam bằng tổng tuyển cử tự do. Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa phải đảm bảo là tổng tuyển cử sẽ được hoàn toàn tự do ở miền Bắc Việt Nam. Bên cạnh đó, những nguồn tin khác lại chỉ ra Tổng thống Mỹ Eisenhower cho thấy khoảng 80% dân số Việt Nam sẽ thấy sẽ bầu cho Hồ Chí Minh thay vì bầu cho Bảo Đại nêu trong cuộc tổng tuyển cử được thi hành. Nhà sử học Morintham Cohen cho rằng thực tâm Ngô Đình Diệm không muốn tổng tuyển cử vì biết mình sẽ thua. Không ai có thể thắng cử trước Hồ Chí Minh vì ông là một George Washington của Việt Nam. Cuộc tổng tuyển cử tự do cho việc thống nhất Việt Nam không bao giờ được tổ chức Mỹ hậu thuẫn cho Ngô Đình Diệm trở thành một chính thể riêng biệt ở phía Nam với tuyến 17 và không thực hiện tổng tuyển cử thống nhất Việt Nam. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa coi đây là hành động phá hoại Hiệp định Geneva. Ngày 18 tháng 6 năm 1954, hơn 4.000 người Huế biểu tình chống Pháp, Mỹ. Ngày 8, 1 tháng 8 năm 1954, Ủy ban Liên Việt Sài Gòn chợ lớn thông báo là cho biết chính quyền Ngô Đình Diệm đã bắn vào 5.000 người biểu tình ở Sài Gòn, chợ lớn, cầm cờ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và cờ Pháp hoan nghênh Hiệp định Geneva và đòi Pháp thi hành hiệp định. Như vậy, xét về quá trình tham gia các bên tham chiến ấy, thì chiến tranh Việt Nam là bước tiếp nối để giải quyết những vấn đề mục tiêu mà cả hai bên vẫn chưa làm được trong chiến tranh Đông Dương Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam và chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam muốn giành độc lập thống nhất cho đất nước và đánh đuổi các thế lực ngoại quốc khỏi Việt Nam. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu còn bóp méo Hiệp định Paris cho rằng miền Bắc Việt Nam là miền Bắc Việt Nam và miền Nam Việt Nam là Nam Việt Nam trong khi Hiệp định chỉ công nhận một nước Việt Nam thống nhất với vị tuyến 17 là giới tuyến quân sự tạm thời, không phải là biên giới quốc gia hay biên giới chính trị. Còn Mỹ thì muốn tiếp tục thi hành chính sách chống cộng ở Đông Nam Á, thông qua lực lượng bản xứ là Việt Nam Cộng Hòa do người Pháp để lại và họ cho rằng là Việt Nam Cộng Hòa về bản chất là một sáng tạo của Mỹ nhằm đáp ứng nhu cầu mục đích của Mỹ. Ngay từ tháng 3 năm 1961 khi Chủ tịch Quốc hội Pháp Jacques Chaban Remes có chuyến sang Mỹ, thống chế Pháp Charles de Gaulle ông nhờ ông này nhờ nhắn với lại với tổng thống Hoa Kỳ Mỹ đừng xa lầy trong vấn đề Việt Nam, ở đó Mỹ có thể mất cả lực lượng và linh hồn của mình. Ngày 31 tháng 5 năm 1961, Tổng thống Mỹ John Kennedy tại Paris, thống chế Pháp Charles Fleury cảnh báo. Người Pháp chúng tôi có kinh nghiệm về chuyện đó, người Mỹ các ông trước đây, chỉ các Tổng thống Mỹ tiền nhiệm đấy, đã từng muốn thay đổi chỗ chúng tôi ở Đông Dương. Và hôm nay muốn nối lòng gốt để chúng tôi ghen lại ngọn lửa chiến tranh mà chúng tôi đã kết thúc. Tôi xin báo trước cho ông biết thì các ông sẽ từ từ xa vào những vùng lầy quân sự chính trị mà không đáy, bất chấp những tổn thất nhân mạng và chi tiêu tiền của mà các ông có thể phung phí ở đó. Do vậy, nhiều nhà sử học coi là hai cuộc chiến thật sự là chỉ là một với cuộc chiến ngàn ngày giai đoạn hòa bình 1955-1959 thực chất là chỉ là giai đoạn tạm nghỉ tạm thời thôi theo Daniel Ellsberg ngay từ đầu nó đã là một cuộc chiến của Mỹ ban đầu Pháp và Mỹ sau đó là Mỹ nắm hoàn toàn trong cả hai trường hợp đó là một cuộc chiến tranh giữa người Việt Nam dù không phải là tất cả người Việt Nam nhưng cũng có thể là duy trì cuộc chiến chống lại vũ khí và cố vấn cho tới viễn trinh của Mỹ thế như Alfred Coy nhìn lại chính sách của Mỹ sau khi Hiệp định Geneva được ký kết. Đây như cuốn tài liệu của à, Lầu Năm Cóc thì đã được kết luận rằng Nam Việt Nam về cơ bản là một sáng tạo của Mỹ, không có Mỹ thì hỗ trợ Diệm hầu như chẳng chắc chắn không thể cũng có quyền lực ở miền Nam Việt Nam trong thời kỳ 55 56. Mỹ không có không có Mỹ đe dọa can thiệp, miền Nam Việt Nam sẽ không thể dám từ chối thậm chí cả thảo luận về cuộc tổng tuyển cử năm 1956. Theo Hiệp định Geneva ấy, thì mà không lực lượng vũ trang của Việt Minh bị lật đổ, không có viện trợ trong những năm tiếp theo thì chế độ diệm và nền độc lập của Việt Nam Việt Nam hầu như không thể nào mà tồn tại được. Thượng nghị sĩ sau là Tổng thống Mỹ là John Kennedy thì tuyên bố nó Việt Nam Cộng Hòa là con đẻ của chúng ta, chúng ta không thể từ bỏ nó. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nói đến giai đoạn 1954-1959. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nói về Cộng hòa Việt Nam Cộng hòa tự tuyệt sau Tổng tuyển cử thống nhất Việt Nam. Mỹ không công nhận kết quả Hiệp định Geneva. Tuy nhiên Mỹ vẫn tuyên bố rằng là nền ủng hộ nền hòa bình tại Việt Nam do Hiệp định Geneva mang lại và sự thúc đẩy thống nhất về toàn hai miền Nam Bắc Việt Nam thì bằng các cuộc bầu cử tự do dưới sự giám sát của Liên Hợp Quốc. Theo như Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và mặt trận giải phóng dân tộc miền Nam Việt Nam thì nguyên nhân chính mà Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ cương quyết không cùng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thì tổng tuyển cử họ biết rằng là các uh, chắc mình sẽ không thể thể mắng và không thể muốn uh, Việt Nam thống nhất Mỹ coi Việt Nam Việt Nam là địa bàn quan trọng trong chiến lược chống chủ nghĩa cộng sản tại Đông Nam Á nên bắt đầu các hoạt động can thiệp tại Việt Nam. Đúng 20 ngày sau khi Hiệp định Geneva về Đông Dương được ký kết, Đô đốc Sabin đến Hà Nội hợp tác với đoàn quân sự Mỹ tại đây. Năm 1955 thì phái đoàn quân sự này của Mỹ do Edward Lesadet chỉ huy, người chỉ huy của CA đã làm việc cố vấn cho Pháp tại Việt Nam từ năm 1953 và thực hiện các hoạt động tuyên truyền tâm lý để kêu gọi quần chúng miền Bắc di cư vào Nam để giúp các huấn luyện sĩ của người Việt và các lực lượng vũ trang vũ trang của quốc gia Việt Nam tại các căn cứ quân sự Mỹ ở Thái Bình Dương và xây dựng các cơ sở hạ tầng phục vụ tại Philippines bí mật đưa các lực lượng vũ khí và thiết bị quân sự vào Việt Nam và giúp đỡ ờ, các phát triển kế hoạch Bình Định Việt Minh và các vùng chống đối trong hai năm 1955-1956, Mỹ đưa ra 100, 414 triệu đô la Mỹ để giúp trang bị cho các lực lượng thường trực quân đội Việt Nam Cộng Hòa gồm 170.000 quân và lực lượng cảnh sát 75.000 quân, chiếm 80% ngân sách quân sự của chế độ Ngô Đình Diệm và số viện viện trợ giúp Việt Nam Cộng Hòa để đủ sức quy mô bộ máy hành chính và quân đội không khi không còn viện trợ của Pháp. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa dần thay đổi thể chế, chiến thuật và vũ khí Pháp bằng của Mỹ. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa tiếp tục chính sách quốc gia Việt Nam là từ chối hiệp thương tổng tuyển cử với lý do mà Ngô Đình Diệm phát biểu là nghi ngờ về việc có thể đảm bảo những điều kiện của cuộc bầu cử tự do ở miền Bắc Lý do này tương tự như cuộc bầu cử Quốc hội khóa 1 năm 1946 khi một số đảng phái đối lập của Việt Minh không ra ứng cử và cho rằng chính quyền trong tay ờ, nên Việt Minh muốn ai chúng cũng được. Có tài liệu cho rằng là lá phiếu giữ bí mật, không bí mật. Vì sách lệnh 51 cho phép những cử tri không biết chữ được người viết hộ. Theo như ông Trần Trọng Kim, tức là nguyên tá của cựu thủ tướng đế quốc Việt Nam được Nhật Bản bảo hộ là nơi có người là có thì có nơi người dân còn bị cưỡng bắt hầu cho Việt Minh nhưng mà theo đại đoàn kết cơ quan báo trung ương của mặt trận tổ quốc Việt Nam thì nhiều tri thức đại biểu có uy tín của các giai cấp tầng lớp tôn giáo thì cũng đã dân tộc dân tộc cũng đã trúng tại quốc hội hóa một và họ hầu hết không chưa hay là không phải là đảng viên cộng sản có đến 43% đại biểu trúng cử không tham gia đảng phái nào trong đó có Ngô Tử Hạ là một nhân sĩ công giáo và là chủ của các trường xin lớn ngày 4 tháng 2 năm 1955 Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã đưa ra tuyên bố việc lập lại quan hệ bình thường giữa hai miền và tạo điều kiện cho nhân dân hai miền thắt chặt quan hệ kinh tế. Đáp lại năm 1958, chính quyền Sài Gòn tuyên bố cự tuyệt hoàn toàn đề nghị này. Với lý do là miền Bắc sẽ vơ vét tài nguyên của miền Nam, chính quyền Sài Gòn còn giam giữ bỏ tù trên 150 thương nhân miền Bắc được chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cử vào tìm mối buôn bán. Đồng thời với việc từ trỏ từ bỏ từ chối tuyển cử. Chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã ra sức củng cố quyền lực và đàn áp khốc liệt với những người kháng chiến cũ, tên là Việt Minh, và Đảng Lao động Việt Nam và những người không chịu quy phục Việt Nam Cộng Hòa. Ngô Đình Diệm hiểu rõ lực lượng Việt Minh là đối thủ lớn nhất đe dọa quyền lực của ông ta. Theo như lời khuyên của Edward Lansdale, chính phủ Ngô Đình Diệm không coi là Việt Minh là Việt Cộng nhằm triệt tiêu tiêu diệt ảnh hưởng của Việt Minh trong nhân dân. Ngô Đình Diệm còn à, ra lệnh phá các tượng đài kháng chiến bằng nghĩa trang và của Việt Minh trong chiến tranh Đông Dương. Một hành vi xúc phạm nghiêm trọng tục lệ thờ cúng của người Việt. Ở Việt Nam Cộng Hòa cũng đưa ra chính sách tố cộng diệt cộng ban hành đạo luật 1059 để công khai quyết hành quyết những người cộng sản bằng máy chém. Theo tuyên bố của Hiệp định Geneva thì tổng tuyển cử giữa hai miền được dự bù vào ngày vào tháng 7 năm 1956. Nhưng Tổng thống Ngô Đình Diệm đã bác bỏ mọi cáo buộc sơ khải. Khởi động này đã khiến Ngô Đình Diệm vẽ mặt ở phương Tây theo nhận xét của phương Tây thì Ngô Đình Diệm là kẻ ngoan cố và khao khát quyền lực chuyên chế, nhưng theo Dascon thì mọi người mọi việc còn phức tạp hơn. Education Miền Bắc có dân số đông hơn miền Nam 2 triệu người, tính cả gần 1 triệu người miền Bắc di cư vào miền Nam. Vào thời điểm 1955-1956, trước sự hỗn loạn gây ra bởi các cuộc tranh giành của các giáo phái, do hoạt động bí mật của Việt Minh tại miền Nam, Cuộc cải cách ruộng đất tại miền Bắc Việt Nam tạo ra bầu không khí căng thẳng dẫn đến cuộc nổi dậy của nông dân của các vùng lân cận Vinh. Và những tình hình ờ, diễn ra ở hai ờ, miền khiến ủy viên quốc tế kiểm soát đình chiến chống Đông Dương không có hy vọng đảm bảo cho cuộc bầu cử tự do theo tinh thần của bản tuyên bố cuối cùng trong đó cử tri bỏ phiếu theo ý muốn mà không sợ bị trả thù chính trị. Taylor Watt Woodrun, quốc gia Việt Nam, tuyên bố không tin bầu cử miền Bắc Việt Nam sẽ diễn ra công bằng và những quan sát viên ở các nước Ấn Độ, Ba Lan và Canada thuộc Ủy hội quốc tế kiểm soát đình chiến đồng ý với quan điểm này và báo cáo cho rằng cả hai miền đều không thi hành nghiêm chỉnh thỏa thuận ngừng chiến. Tuy nhiên, trái với luận định trên, Clark Report đã báo cáo một của Ủy hội quốc tế kiểm định chiến cho biết là giai đoạn 954-1956 họ chỉ nhận được có 19 đơn khiếu nại trả thù chính trị trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Mà nhìn Bắc Việt Nam ờ, à, Còn báo cáo của CIA cho rằng là Tổng thống Mỹ Eisenhower cho rằng có thấy 80% dân số Việt Nam sẽ bầu cho Hồ Chí Minh nếu cuộc bầu cử tuyển thi hành và không ai có thể thắng Hồ Chí Minh trong bầu quyền tự tự do. Do vậy Mỹ đã hậu thuẫn quốc gia Việt Nam để tuyển cử không diễn diễn ra. Năm 1956 ấy, thì uh, Ellen Red đệ trình lên Tổng thống Mỹ Eisenhower Báo cáo về dự đoán bầu cử diễn ra thì khoảng 80% dân số Việt Nam sẽ bầu cho Hồ Chí Minh và thắng lợi của Hồ Chí Minh sẽ như nước chiều dâng lên không thể cản nổi. Ngô Đình Diệm chỉ có một lối thoát và không tuyên bố thi hành Hiệp định Geneva được Mỹ khuyến khích. Ngô Đình Diệm quyên quyết từ chối quyền cử và Mỹ có một chính quyền chống cộng tồn tại ở miền Nam Việt Nam bất kể chính phủ có tôn trọng nền dân chủ hay không. Trong khi đó, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vẫn chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử và cố gắng theo đuổi các giải pháp hòa bình. Tại hội nghị tại lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 2 tháng 8 năm 1955, bản báo cáo của trình Trinh đã đề xuất sau tuần tuyển cử, cả nước Việt Nam sẽ có một quốc hội chung cho toàn quốc, đại bao gồm của các đại biểu các đảng phái, các giai cấp, không phân biệt dân tộc, xu hướng chính trị và tôn giáo, Quốc hội ấy sẽ thông qua hiến pháp chung cho toàn quốc và bầu ra chính phủ liên hợp của toàn dân và chịu trách nhiệm trước Quốc hội là quân đội miền Nam hay quân đội miền Bắc đều phải là bộ phận của quân đội quốc phòng thống nhất của nước Việt Nam và đặt dưới quyền chỉ huy tối cao của chính phủ trung ương. Chính phủ trung ương, cơ quan đình chính quyền của mỗi quan hệ chặt chẽ sẽ bảo đảm an toàn của những người quyền tự do, dân chủ rộng rãi, tự do ngôn luận, báo chí, đi lại, hội họp, tổ chức tín ngưỡng thực hiện nam nữ bình đẳng, dân tộc bình đẳng, đảm bảo xã hội, an toàn quốc gia và sinh mệnh tài sản quốc gia. Dưới đây, thực hiện người cày có ruộng một cách bỏ tương ứng từng bước. Có phân biệt chiếu cố và những quan điểm từng miền. Nước Việt Nam sau khi mà thẩm tuyển cử mới thống nhất được bầu thống nhất một phần, chưa hoàn toàn thống nhất miền Bắc thì sẽ nguyên chế độ dân chủ ở mọi nơi. Xong nội dung dân chủ mới và hình thức thì ờ, có mặt nào đó còn áp dụng dưới chủ nghĩa thực dân cũ còn ở miền Nam thì không được không những hình thức mà nội dung chế độ chính trị ở những thời kỳ đầu còn ờ, nhiều tính chất dân chủ cũ và thành phần dân chủ thì sẽ phát triển dần dần Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đồng ý tổ chức tổng tuyển cử với hoàn cảnh mỗi miền Hà Nội tìm kiếm hỗ trợ quốc tế kêu gọi các đồng chủ tịch Hội nghị Geneva và nhắc nhở Pháp về trách nhiệm đối với thống nhất hai miền Việt Nam thông qua chính Tổng thống Tổng quyền cử tự do. Tinh thần của bản tuyên bố cuối cùng Hội nghị Geneva và chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa khẳng định Quốc hội tự do toàn dân từ Bắc chí Nam bầu ra tiêu khiển cho thống nhất sắt đá của toàn dân tuyên bố chống tuyển cử cử riêng ở miền Nam mà họ xem là phi pháp ngày 20 tháng 7 năm 1955. Phái đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vào Sài Gòn để đàm phán, tạm lưu tại khách sạn Matrix nhưng bị Hội đồng Nhân dân Cách mạng ủng hộ. Chính quyền Ngô Đình Diệm tổ chức biểu tình chống đối dữ dội. Khách sạn bị bao vây và phong tỏa khiến Hiệp hội quốc tế kiểm soát đình chiến Đông Dương phải can thiệp để hoàn toàn phát ra và trở bay trở về an toàn. triệu đồng do phải tăng giờ dạy của giáo viên. Nếu hiện tới năm học thì tốn khoảng 30 đồng. Về mặt ngoại giao thì giáo sư Ibra Roric thì Việt Hàn Lâm Khoa học Nga ngày 25 tháng 1 năm 1956 Trung Quốc và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa nhắc lại đề nghị tái triệu tập hội nghị Geneva để tổ chức tổng tuyển cử. Tới ngày 18 tháng 2 năm 1956, phía Liên Xô đã đạt được thống nhất với Trung Quốc và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trong việc tái triệu tập hội nghị Geneva sau đó Trường Trinh đã sang Moscow họp tại Đảng Cộng sản Liên Xô. Năm 1956 đã nói sang đã nói với Kavitz thứ ngoại trưởng ngoại giao Liên Xô rằng miền Bắc chưa đủ hội tụ để các điều kiện nhưng đã có các điều kiện chủ chốt để tổng tuyển cử thống nhất đất nước và đề nghị Liên Xô giúp đỡ cho hội nghị cố vấn của ICC vẫn chưa diễn ra đã gây cản trở cho việc tổ chức tổng tuyển cử như kế hoạch. Trình Trinh đã tổ đã đề nghị tổ chức cuộc họp giữa 9 ờ, bên tham gia hội nghị và 3 bên tham gia ICC để thúc đẩy tổng tuyển cử. Đáp lại phía Liên Xô khẳng định chỉ có thể tác động tới phái đoàn của Ấn Độ và ngoại cảnh báo với Trình Trinh rằng sẽ không có việc tái triệu tập hội nghị. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa phải chấp nhận rằng không có tổng tuyển cử và Dân Chủ Cộng Hòa chắc chắn là đủ khả năng để có thể tổ chức tổng tiền cử khu vực đồng bằng và các thành phố lớn nhưng đối với một số vùng núi phía bắc thì thực sự khó khăn nhất định nhưng đây là những ờ, vùng chắc chắn của Việt Nam nhiều ủng hộ bất chấp người dân nhưng mà những dân này thì lại có truyền thống ủng hộ Việt Minh từ thời kháng chiến chống Pháp do đó Việt Nam công Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đề nghị Liên Xô có những trợ giúp về mặt hiện cần và kỹ thuật tại các ờ, khu vực đó và cũng gây áp lực quốc tế để quốc tổng tuyển cử để tổ chức theo đúng như hiệp định vào tháng 7 năm 1956 và các cường quốc đã không ủng hộ lời kêu gọi của tổ chức tổng tuyển cử Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa mà muốn hiện trạng chia cắt Việt Nam được giữ nguyên. Vào tháng 1 năm 1957, khi Liên Xô đề nghị Liên Hợp Quốc thừa nhận miền Bắc Việt Nam như hai quốc gia riêng biệt, Hồ Chí Minh đã không đồng ý. Tháng 5 năm 1956, nhà ngoại giao Hungary tên là Joseph Zarin đã nói với một trợ lý thứ trưởng của Bộ Ngoại giao Trung cho rằng theo ý kiến của chính phủ Trung Quốc thì các nghị quyết của Hiệp định Geneva, việc tổ chức các bầu cử tự do và thống nhất Việt Nam không thể được xem trong thời gian này. Với trong hiện trạng tại Việt Nam Việt Nam thì chỉ cần một thời gian dài để đề đạt những mục tiêu này Do đó thật vô lý với những ờ, nước đã từng tham gia hội nghị Geneva như Liên Xô hoặc Trung Quốc đòi triệu tập một hội nghị quốc tế để giải đáp đã được thông qua năm 1954. Nói cách khác, những cường quốc xã hội chủ nghĩa đã không cung cấp cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sự hỗ trợ quốc tế mà họ kêu gọi. Trong khi trình yêu cầu và từ chối tham gia đàm phán tiếp diễn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa còn có thái lập quan hệ còn cố tái lập quan hệ giữa hai miền để giúp nhân dân hai vùng trao đổi kinh tế, văn hóa, xã hội nhằm tạo thuận lợi cho việc khôi phục cuộc sống bình thường của người dân. Ban hội nghị chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 khóa 2 dự kiến muốn đất nước nhà bằng phương pháp hòa bình thì cần phải uh, tiến hành uh, thống nhất từng bước chỗ tạm trú và làm hai miền tiếp đến chỗ thống nhất chưa hoàn toàn từ chỗ thống nhất chưa hoàn toàn để có thể đến những chỗ thống nhất hoàn toàn nhưng cũng như vấn đề bầu cử Việt Nam Dân Chủ, Việt Nam Cộng Hòa thậm chí còn từ chối cả việc thảo luận và Tổng thống Ngô Đình Diệm đã công khai tuyên bố Bắc Tiến từ vài chục năm trước đó, từ vài năm trước đó. Về quân sự, miền Nam Việt Nam từ khi mà sau khi ký kết Hiệp định Geneva, đã tồn tại ba lực lượng quân sự chủ yếu là Bình Xuyên, ở các giáo phái cao đài hòa hảo, các đảng phái quốc gia Đại Việt Quốc dân Đảng, Việt Nam Quốc dân Đảng, Việt Nam Cộng Hòa và những thành viên khác được xem là Việt Minh còn lại ở miền Nam Việt Nam theo ước tính của Pháp trong năm 1954. Việt Minh kiểm soát hơn 60 đến 90% nông thôn miền Nam Việt Nam ngoài các khu vực theo các giáo phái. Nhìn chung, trong giai đoạn 1955-1959, Quân đội Việt Nam Cộng Hòa vẫn giữ ưu thế trên chiến trường miền Nam vào nhiều cuộc xung đột vũ trang giữa quân đội Việt Nam Cộng Hòa với Bình Xuyên vì một bộ phận thân Pháp trong các giáo phái cao đài hòa hảo và được sự giúp đỡ của người Cộng sản và lực lượng quân sự của các đảng phái quốc gia diễn ra quyết liệt. Với kết quả là lực lượng này thất bại và giải thể trong ờ, khi gia nhập vào quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Còn lại hai lực lượng tương đối lập gây gắt nhau gay gắt nhất là Việt Nam Cộng Hòa và lực lượng của các cựu thành viên Việt Minh còn lại ở Việt Nam. Trong giai đoạn này, lực lượng được xem là Việt Minh còn lại ở miền Nam theo ước tính của Mỹ vẫn còn 100.000 người lui vào bí mật để chủ trương và phát động nhân dân đấu tranh chính trị đòi thực hiện tổng tuyển cử, chống lại các chương trình xã hội của chính quyền Ngô Đình Diệm như cải cách tiền điện, cải cách nông thôn và à, bảo vệ cán bộ công sản nhưng họ vẫn sẵn sàng tái hoạt động vũ trang nếu tình thế yêu cầu với vũ khí được chôn giấu từ trước. Tình hình chính trị trở nên xấu đi vì đường lối cứng rắn của Việt Nam Cộng Hòa cũng như sự bất hợp tác của Việt Minh, vốn không công nhận tính hợp pháp của chế độ Việt Nam Cộng Hòa từ cuối năm 1955. Thì đã xuất hiện những vụ ám sát quan chức Việt Nam Cộng Hòa với tên gọi diệt bọn ác ôn và bọn do thám chỉ điểm và những hoạt động vũ trang của Việt Minh ngày càng gia tăng về quy mô và lan rộng khắp miền Nam. Cuối năm 1959, tình hình miền Nam thực sự bất ổn. Việt Minh ở miền Nam đã phát động chiến tranh du kích khắp nơi với quy mô trung đội và đại đội nhưng lấy phiên hiệp để cấp tiểu đoàn. Tháng 9 năm 1960, sau khi à, đấu tranh chính trị hòa bình thống nhất để giải quyết thống nhất theo bản tuyên bố cuối cùng của Hội nghị Geneva không có kết quả, thì chính phủ ờ, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thực hiện ủng hộ các chiến tranh đấu tranh vũ trang và chính trị thực hiện ở Việt Minh, Việt Nam. Và đến thời điểm này, sự căng thẳng trong lực lượng Việt Minh ở miền Nam đã lên đến mức mà Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa còn phải ủng hộ đấu tranh vũ trang ở phía Nam vị tuyến 17. Theo như Hội nghị Trung ương Đảng Lao động lần thứ 15 vào tháng 1 năm 1959 đã quyết định phải đưa con đường đấu tranh cách mạng bằng bạo lực mà cụ thể là dựa vào lực chính trị mà chủ yếu quân chúng kết hợp với lực lượng vũ trang để lách đổ ách thống trị thực dân kiểu mới của Mỹ và tập đoàn quân sự tay sai của Mỹ. Như vậy, năm 1960 trở thành một năm có biến động lớn, mở ra một cuộc giai đoạn mới trong chiến tranh Việt Nam. Các nỗ lực đàm phán chính trị nhằm thống nhất Việt Nam đã không có kết quả. Từ nay, đấu tranh vũ trang sẽ là phương hướng chủ yếu. về tình hình tại miền Nam về tình hình tại miền Bắc như sau để phát triển và cải tạo kinh tế quốc dân theo kiểu xã hội chủ nghĩa và chuẩn bị cho cuộc chiến thực sự có thể diễn ra và tại miền Bắc Đảng Lao động Việt Nam tái tổ chức lại theo bao gồm cả lực lượng vũ trang theo mô hình ờ, chủ nghĩa xã hội như các nước Liên Xô và Trung Quốc ít nhiều kết hợp với các nguyên tắc của một xã hội thời chiến về nông nghiệp ngay từ năm 1953 thì Đảng Lao động tổ chức các chiến dịch cải cách ruộng đất để nhằm thực hiện mục tiêu là người cày có ruộng nhưng phạm phải một số sai lầm nghiêm trọng. Trong số 3.563 xã trực thuộc 22 tỉnh và những nguồn ờ, ngoại tỉnh thành miền Bắc và đã thực hiện cải cách ruộng đất. Các đội đã cải cách ruộng đất là chỉ khoảng là 47.890 địa chủ chiếm 1,87% tổng số hộ và 2,25% tổng số nhân khẩu trong nông thôn. Trong số địa chủ đó có khoảng 6.220 hộ còn là hào gian ác, chiếm 13% tổng số địa chủ. Hội nghị quyết định Trung ương của Đảng Lao động Việt Nam lần thứ 14 và tổng kết cải cách ruộng đất đã nêu rõ những tên địa chủ có nhiều tội ác với nông dân là phản động, đầu sỏ cùng với một số tổ chức quần chúng đã bị quần chúng tố cáo và bị trừng trị theo pháp luật số địa từ chủ số địa chủ bị tuyên án tử hình trong chương trình cải cách ruộng đất không được thống kê chính xác gây tranh cãi và các nhà nghiên cứu phương Tây đã đưa ra các số liệu rất khác nhau về thống nhất theo như Green Potter từ 800 đến 2.500 người bị tử hình theo như Ewin M. Moy một công cuộc nghiên cứu sâu rộng hơn vào khoảng 5.000 giáo phái sử học James Harrison có khoảng 1.500 người bị tử hình cộng với 1.500 người bị giam giữ do tiến hành vội vã và nhiều địa chủ kết án oan sai. Nên từ năm 1956 các chiến dịch sửa sai đã được quốc của đế quốc và địa chủ dụng đất tôn giáo và dụng đất công nửa công nửa tư đã bị tịch thu trưng thu trưng mua để chia cho 2 triệu 220 nghìn hộ nông dân nghèo lao động và dân nghèo ở nông thôn bao gồm 9 triệu nhân khẩu như vậy là 72,8% số hộ nông thôn miền Bắc đã chia được dụng đất. Tính đến tháng 4 năm 1953, số dụng đất tịch thu của địa chủ cho nông dân bằng 67,67% tổng số đất mà địa chủ chiếm hữu của năm 1945. Năm 1958, Bác Hồ đã công bố thời kỳ khôi phục kinh tế đã kết thúc và mở đầu cuộc chiến phát triển kinh tế có kế hoạch Tháng 11 năm 1958, Đảng Lao động đã đề ra kế hoạch phát triển kinh tế. Văn hóa trong 3 năm 1958-1960 và tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa, bao gồm hợp tác hóa, nông nghiệp và tư bản kinh doanh. Có kế hoạch phát triển và cải tạo kinh tế và phát triển văn hóa chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được coi được Quốc hội thông qua ngày 14 tháng 12 năm 1958. Đến cuối năm 1960, miền Bắc có tới 84,8% số hộ nông dân tham gia hợp tác xã, chiếm tới 76% tổng số diện tích canh tác, 520 hợp tác ngư nghiệp chiếm tới 77,2% tổng số hộ đánh cá, có 269 hợp tác xã nghề muối chiếm 85% dân số làm muối. Ở thành thị có 100% cơ cấu cơ sở công nghiệp tư bản thuộc diện cải tạo và tổ chức thành xí nghiệp công tư nghiệp doanh Xí nghiệp hợp tác 1.553 doanh nhân người lao động và có 90% tổng số thợ thủ công trong diện cải tạo tham gia các hợp tác thủ công nghiệp, trong đó có hơn 70.000 thợ thủ công chuyển sang sản xuất nông nghiệp. Trong lĩnh vực thương nghiệp, 60% tổng số người buôn bán nhỏ làm dịch vụ, kinh doanh làm ăn, thuốc, địa diện, cải tạo tham gia hợp tác xã, tổ mua bán làm đại lý cho thương nghiệp quốc doanh và hơn 10.000 người đã chuyển sang sản xuất. Về văn hóa, những sai lầm của cải cách dụng đất đã gây tác động đến một số giới nghệ sĩ. Theo như Đại cương về lịch sử Việt Nam do Lê Hậu Mãn chủ biên, trong bối cảnh phương Tây đang tiến hành rối loạn ở hệ thống xã hội chủ nghĩa, từ đầu năm 1955 thì lực lượng tình báo nước ngoài đã kích động một số bộ phận nghệ sĩ có chính kiến đối lập tạo nên phong trào nhân văn giai phẩm. Ban đầu, nhân văn giai phẩm chỉ phê phán những người sai lầm, nhưng về sau và những sự ờ, lãnh đạo của đảng trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật phủ nhận những quyền lãnh đạo duy nhất mà Đảng Lao động Việt Nam về chính trị và nhà nước thậm chí còn kích động kêu gọi nhân dân xuống đường biểu tình. Cuối năm 1956, các cải cách biến động trên thế giới, chính quyền chấm dứt phong trào nhân văn giai phẩm Về xã hội thì chính sách kinh tế chuyển biến theo mô hình xã hội cũ thay đổi và giai cấp địa chủ từ giai cấp tư sản được đưa vào các cơ sở công tư họp danh. Nhà nước đã mua lại nhà sản phẩm để làm lao động. Quốc hội, cơ quan, công quyền tối cao của nhân dân. Sau cuộc bầu cử năm 1946 thì tới năm 1960 thì mới cổng bình cử khóa 2. Do không họp thường xuyên, vai trò của quốc hội bị hạn chế và không được đầy đủ trách nhiệm hợp pháp mà thường chỉ thông qua sắc lệnh và đạo luật chính phủ đưa ra và các đến đề giải pháp đã có ban thường vụ quốc hội à, đặc quyền đảm nhiệm trong thời kỳ này xã hội miền bắc hoàn toàn chi phối bởi những sự điều khiển chính quyền các quyền dân sự bị thu hẹp các quyền tự do chính trị tự do ngôn luận báo chí bị hạn chế tối đa quyền làm việc cư ngụ đi lại giao tiếp cưới hỏi đều phải có sự xin phép của nhà nước với đời sống dựa trên nguyên tắc kỷ luật hóa cao với sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Lao động Việt Nam, xã hội nhanh chóng chuẩn bị cho cuộc sống quân sự hóa cao độ toàn diện toàn diện. Theo như phương châm, mỗi người dân đầu một chiến sĩ, mỗi làng xóm đều là một pháo đài. Tóm lại, xã hội miền Bắc hoạt động vì mục tiêu chung, làm hậu cần cho chiến trường ở miền Nam. Việc việc hiện đại hóa cho quân đội tiến hành nhưng chậm và không đồng bộ. Nhiều sư đoàn bộ binh và tập trung thêm những mang tính đơn thuần và hỏa lực thiếu và chắc vá. Quân đội chưa có quân binh chủng kỹ thuật cao như không quân, radar, hải quân, tăng thiết giáp, còn đang trong quá trình sơ khai và tiến phương tiện vận tải, thông tin liên lạc còn yếu kém. Nguyên nhân là do nền công nghiệp của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chưa lớn mạnh, đồng thời còn dựa nhiều vào nguồn từ Liên Xô và Trung Quốc có phần hạn chế trong giai đoạn này. Vào cuối năm 1959, miền Bắc đã bí mật tiến hành thăm dò, phát triển tuyến đường vận chiến lược đường Trường Sơn còn được gọi là đường hòn Hồ Chí Minh. Đây sẽ là một tuyến đường vận tải chiến lược đảm bảo nhu cầu chiến tranh và phục vụ mở rộng tại miền Nam sau này. Mặc dù vào lúc đó tuyến đường này vẫn chỉ là các lối mòn trong rừng và cho giao liên với các toán cán bộ vào Nam. Quốc hội Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa theo như nghị quyết ngày 20 tháng 9 năm 1955 tuyên bố dựa trên cương lĩnh về mặt trận Tổ quốc Việt Nam Chính phủ đã vạch rõ đường nối đại đoàn kết để cùng nhau đấu tranh thực hiện thống nhất dựa trên cơ sở độc lập và phương pháp hòa bình. Các cuộc tổng tuyển cử tự do để thống nhất và nhà nước sẽ tiến hành trong theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bí mật. Mục đích của cổng tuyển cử tự do này là một cơ hội thống nhất về mặt chính phủ liên hợp duy nhất cho toàn nước Việt Nam. Việc thành lập chính phủ liên hợp sẽ tăng cường liên kết giữa các đảng phái và các tầng lớp, các dân tộc và các miền trên toàn cõi Việt Nam. Quốc hội nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa kêu gọi người đồng bào miền Nam hãy đấu tranh chặt chẽ và rộng rãi trong mặt trận Tổ quốc nhằm giữ gìn quyền lợi hàng ngày của mình và giành hòa bình thống nhất cho Tổ quốc. Quốc hội nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa kêu gọi toàn dân, nhân dân miền Bắc, chí Nam hãy đoàn kết chặt chẽ trong ờ, mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hăng hái đấu tranh thực hiện cương lĩnh của mặt trận nhằm củng cố hòa bình, thực hiện thống nhất và từ đó hoàn thành độc lập về dân chủ trong cả nước. Còn về tình hình tại Việt miền Nam thì ở miền Nam ấy những nỗ lực chính trị của bản thân cộng sự với sự ủng hộ của Mỹ, Ngô Đình Diệm đã được bổ nhiệm làm thủ tướng và trở thành tổng thống sau một cuộc trưng cầu ý dân ngày 23 tháng 10 năm 1955. Cuộc trưng cầu ý dân này bị tố cáo là gian lận rõ ràng như tại Sài Gòn, Ngô Đình Diệm chiếm được 605.025 lá phiếu trong khi cả cuộc này chỉ có 450.000 cử tri. Ngô Đình Diệm nhanh chóng thi hành các cuộc chính sách về chính trị xã hội. Chính phủ Mỹ đã viện trợ lớn cho Việt Nam Cộng Hòa những chương trình cải cách về phát triển và xã hội nhiều lĩnh vực như xóa mù chữ, tái định cư, cải tiến nền địa, phát triển nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển công nghiệp, hành chính, xây dựng hệ thống pháp luật, Việt Nam Cộng Hòa cũng đã đạt được một số thành quả quan trọng, kinh tế phục hồi và phát triển, hệ thống y tế giáo dục các cấp được xây dựng, văn hóa phát triển, đời sống của dân chúng được cải thiện. Trong chiến dịch cải cách biển Địa, Vua Đình Diệm đã tránh dùng các biện pháp mà ông coi là cướp đoạt phong trào cải cách ruộng đất của tại miền Bắc Việt Nam. Ông chỉ trị cho các quan chức địa phương trả tiền mua số đất vượt quá giới hạn chứ không tịch thu. Sau đó chính phủ sẽ chia nhỏ số đất vượt giới hạn này để bán cho các vùng nông dân chưa có ruộng và họ đã vay được một khoản tiền không phải trả lãi trong kỳ hạn 6 năm để mua. Tuy vậy, đường lối cải cách của điền địa của Ngô Đình Diệm đã bị nông dân miền Nam phản đối dữ dội. Trong khi Việt Minh đã giảm thuế, xóa nợ và tịch thu dụng đất của địa chủ chia cho nông dân nghèo, thì Ngô Đình Diệm đã đưa ra một giai cấp địa chủ trở lại Đến cuối thời Ngô Đình Diệm, 2% đại điền chủ sở hữu, 45% tổng số ruộng, trong khi 73% tiểu nông chỉ cần nắm giữ 15%. Khoảng một nửa số người không có ruộng. Hạn đất được quy định rất là lớn, khoảng 100 ha nên hiếm có địa chủ nào phải bán đất cho nhà nước. Sổ đất thu thì cũng được chủ yếu là chia cho người công giáo di cư từ miền Bắc thì à, đất thì đức các giáo sứ công giáo còn được gọi còn được ngôi đình diệm thiên vị thì miễn thuế cho hạn mức thì nông dân phải trả lại đất cho Việt Minh đã cấp cho họ, cho địa chủ rồi còn phải đi tiền trả tiền thuê phải nộp thuế cho quân đội ấy. thì các quy ước quy định của tối đa là 25% nhưng mà thực tế thì nộp tô phải đến 40% hoa lợi thì điều này cũng là một cơn giận dữ ở nông thôn quân đội vua đình diệm bị mắng chửi tàn nhẫn hệt như bọn Pháp Kết quả là tại nông thôn 75% người dân ủng hộ quân giải phóng, 20% tập trung trung lập trong khi chỉ có 5% ủng hộ chế đệ Ngô Đình Diệm. Mỹ cho rằng Hiệp định Geneva là một tai họa đối với thế giới tự do và nó mang lại Cộng hòa nhân cho Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa căn cứ để khai thác tại Đông Nam Á. Mỹ muốn ngăn chặn điều này để bằng cách ký Hiệp định Kyoto ngày 8 tháng 9 năm 1954 để mong muốn biến miền Nam Việt Nam thành một pháo đài chống cộng. Để làm được điều này, Mỹ cần có sự ủng hộ của quốc gia Việt Nam. Kế hoạch của Mỹ là viện trợ cho chính phủ Ngô Đình Diệm giúp cho miền Nam Việt Nam hoàn toàn độc lập với Pháp. Đó là cách duy nhất để lôi kéo những người dân tộc chủ nghĩa rời xa Việt Minh và ủng hộ quốc gia Việt Nam. Mỹ cùng lúc cũng lúc đẩy Ngô Đình Diệm thành một chính quyền đoàn kết đảng phái và đại diện cho những xu hướng chính trị tại Việt Nam. Bầu ra quốc hội và soạn thảo biến pháp rồi sau đó phế chuất quốc trưởng Bảo Đại một cách hợp pháp. Cuối cùng do Ngô Đình Diệm là một người quốc gia không có liên hệ gì trong quá khứ với Việt Minh và Pháp trong đó miền Nam Việt Nam sẽ trở nên chống cộng mạnh mẽ. Cuối cùng, công thức này đòi hỏi một sự hợp tác từ cả phía Pháp và Mỹ để hỗ trợ Ngô Đình Diệm. Tuy nhiên, Pháp không có thiện cảm với Ngô Đình Diệm và Ngoại trưởng Pháp Ron cho rằng Diệm không chỉ là có khả năng mà còn bị tâm thần. Pháp không thể chấp nhận rủi ro với ông ta. Hơn nữa, Pháp đang bị chia rẽ bởi vì nội chính bởi chính trị nội bộ và gặp khó khăn tại Algeria nên rất miễn cưỡng trong việc quốc gia Việt Nam. Do đó đã tiến hành một cuộc kế hoạch một mình mà không có Pháp trợ giúp. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa phản đối Hiệp ước Seattle đặt miền Nam Lào, Campuchia vào khu vực bảo hộ của nó vì là vi phạm Hiệp định Geneva. Hiệp định Geneva không cấm những người Cộng sản Việt Minh mà là các đồng minh hoạt động của chúng của chính trị miền Nam cũng như ở Lào và Campuchia. Do đó, Hiệp ước Seattle là sự can thiệp vào nội bộ của các nước Đông Dương và Mỹ có cơ có cớ đưa vũ khí và huấn luyện cho các quân đội các lãnh thổ bảo hộ này. Đánh giá về chế độ Việt Nam Cộng Hòa dưới giáo sư Norman Strotsky đã nói rằng là chính phủ miền Nam đã trở thành nơi ẩn nấp của những người Việt Nam đã từng đi theo Pháp trong cuộc chiến chống lại nền độc lập của đất nước họ. Chính phủ Nam Việt Nam không có cơ sở thành trì cho nhân dân và nó đã đi theo bóc lột dân chúng nông thôn để dưới tầng lớp dưới thị trên ờ, thực tế là tiếp tục thuộc địa của Pháp và ngay cả lầu năm góc cũng nhận xét là không có Mỹ giúp đỡ hầu như là các chắc chắn là không có quyền lực ở Việt Nam Việt Nam trong giai đoạn thời kỳ 1955 và 1956 Nam Việt Nam về bản chất là một sáng tạo của Mỹ Chính phủ vô Đình Diệm nhanh chóng thanh lọc bộ máy cầm quyền và đưa ra những người trung thành ông vào các ờ, vị trí quan trọng Nhà nước Việt Nam Cộng Hòa lúc đó còn nhiều biểu hiện của hình thức tập quyền, chính trị của một quốc gia phụ thuộc rất nhiều vào các đặc tính của cá nhân của Ngô Đình Diệm và gia đình ông. Quân đội Việt Nam thì cũng đã Cộng Hòa cấp tốc trang bị vũ khí huấn luyện với sự giúp đỡ của các cố vấn Mỹ, quân lực của Việt Nam Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa. Và vào thời điểm đó, xét về trang bị được xem là đứng đầu khu vực Đông Nam Á, vượt trội hơn so với quân đội nhân dân Việt Nam đang là đối thủ tiềm tàng ở miền Bắc. Điều 7 của Hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa quy định những người có hành vi mục đích phổ biến thực hiện một cách trực tiếp hay gián tiếp chủ nghĩa cộng sản dưới mọi hình thức đều là nguyên đều là trái với nguyên tắc trong bản hiến pháp. Việt Nam Cộng Hòa kêu gọi những người cộng sản đang bí mật ly khai tổ chức ra hợp tác với chế độ mới đồng thời cưỡng ép những người bị bắt từ bỏ chủ nghĩa cộng sản. Dù vậy, Hệ thống tổ chức bí mật của Việt Minh vẫn còn tiếp tục tồn tại và phản kháng bằng cách tuyên truyền chống chính phủ, tổ chức những cuộc biểu tình chính trị gây sức ép lên chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa thì đã tiến hành các chiến dịch tố cộng, diệt cộng, liên gia phòng vệ, dồn dân lập ấp chiến lược một cách quyết liệt và không tính đến các ờ, đặc điểm tâm lý quyền lợi của nhân dân cũng như hoàn cảnh lịch sử Việt Nam thì cũng đã biện pháp cứng rắn nhất. Ví dụ ngày 16 tháng 8 năm 1954, quân Việt Nam Cộng Hòa đã nổ súng chấn áp biểu tình ở thị xã Gò Công, bắn chết 8 người và 162 người bị thương. Trong thời gian từ 1955-1960, theo số liệu của Việt Nam Cộng Hòa thì có tới 48.250 người bị tống giam. Theo một nguồn khác là có khoảng 24.000 người bị thương và 80.000 người bị hành quyết hay bị ám sát. 275.000 người bị cầm tù hoặc thẩm vấn với tra tấn không và 500.000 người bị đưa đi cách trại tập trung. Và điều này đã làm biến dạng mô hình xã hội, suy giảm niềm tin dân chúng và lung và chính phủ Ngô Đình Diệm và đầy những người kháng chiến Việt Minh vào rừng lập chiến khu. Việt Nam Cộng Hòa thì cũng cho phép xây dựng các ấp chiến lược để ngăn chặn sự tiếp tế của người dân cho đối phương. Theo như giáo sư sử học Randy Roberts nhận xét, cái gọi là chương trình ấp chiến lược ấy, thực chất là chỉ là nông dân Việt Nam ra khỏi làng quê tổ tiên của họ và nhốt họ trong những khu đất rào quanh chắn giống như một cái nhà tù hơn là một cái cộng đồng thật sự. Nhưng chính sách này đã cũng tỏ ra phản tác dụng. Bởi vì việc xây dựng các ấp chiến lược, quân đội Việt Nam Cộng Hòa cũng phải căng mình đóng quân tại các ấp này để khiến họ không đủ lực lượng để đối đầu với quân giải phóng miền Nam. Đặc biệt là họ bị cưỡng ép nên phải nên phần lớn nông dân trong ấp chiến lược cảm thấy thất bất bình và nhiều người quay sang hợp tác với đối phương. Về mặt tôn giáo thì chính quyền Tổng thống Ngô Đình Diệm được lực lượng công giáo ủng hộ mạnh ở thành thị. Gia đình Ngô Đình Diệm cũng đều là người công giáo và bị chỉ trích thiên vị công giáo trên phương diện pháp lý và tinh thần cũng như trong các ờ, lĩnh vực hành chính, xã hội và kinh tế. Đảng Lao động Việt Nam nhận định là chế độ vô đình diệm dựa vào công an và quân đội, dựa vào địa chủ và tư sản bại bản và người dân công giáo di cư để cũng có quyền thống trị. Tổng thống Ngô Đình Diệm coi những người công giáo là những thành phần đáng tin cậy về mặt chính trị, không có liên quan và chịu ảnh hưởng những người cộng sản. Mặc dù phần lớn người Việt Nam miền Nam giữ truyền thống theo đạo Phật và Tam giáo đồng nguyên. Và nguyên vì mâu thuẫn tôn giáo này sau cũng trở thành một trong những động lực để khởi phát cuộc đảo chính quân sự của Việt Nam Cộng quân lực Việt Nam Cộng hòa chống lại Tổng thống Ngô Đình Diệm vào tháng 11 năm 1963. Quân đội Việt Nam Cộng hòa cùng binh lính nghĩa vụ theo tổng lệnh thì ờ, là cũng ờ, lực lượng quan sát chuyên nghiệp thì binh lính nguyện nữ làm nòng cốt ấy, thì trong số các lính tình nguyện quân đội Việt Nam Cộng Hòa chú trọng cân cất nhắc và những người trực tiếp tốt nghiệp trường võ sư trường võ bị quốc gia Đà Lạt nắm giữ và tổ chức then chốt về chỉ huy lính quân địch hầu hết à, người này đều xuất thân từ những tầng lớp trung lưu được xuất ngoại du học thích lối sống phương Tây ngoài ra trong các đơn vị từ cung trung à, đoàn trở lên à, đều có tuyên úy và có tài liệu cho rằng là ờ, tổ chức này thì nhằm ờ, khai thác triệt để ờ, quân theo các tôn giáo và lợi dụng lòng sùng đạo để họ tuyên truyền xây dựng một số này và những lực lượng nòng cốt để chống cộng sản một quân đội Việt Nam một nguyên nhân khác để chống để Việt Nam Cộng Hòa thu hút được thanh niên gia nhập quân đội còn là những khoản viện trợ của Mỹ các chính khoản viện trợ này được đảm bảo cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa thì có một lối sống, đời sống vật chất tương đối ổn định. Ngoài ra khiến họ tin tưởng vì có nước Mỹ siêu cường hỗ trợ. Và những mặt trái và chính sách này khi Mỹ giảm viện trợ, khi mà các phong trào đấu tranh phản nối lên. Phần lớn là binh sĩ mất lòng tin vào chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Còn Hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa 1956 do Ngô Đình Diệm tham gia và soạn thảo thì ông là quyền lực rất lớn có thể toàn quyền chống chế bộ máy nhà nước thì Ngô Đình Diệm có đầy đủ quyền lực để triệt tiêu hoặc à, làm tê liệt các à, pháp đạo luật nào mà ông không đồng ý cũng như là dễ dàng ban hành thi hành các đạo luật có lợi cho mình và chính sách này của Ngô Đình Diệm cũng đã tạo mầm mống cho hậu quả nghiêm trọng trong nền chính trị nó gây chia rẽ trong à, nội bộ của Việt Nam Cộng Hòa và sự chia rẽ này tích tụ âm ỉ rồi bùng phát thành những cuộc đảo chính nhắm vào Ngô Đình Diệm. Thomas Bedry Better cũng đã nhận xét về những hoạt động tiêu cực và các nhóm đối lập của Ngô Đình Diệm. Trong 10 đô la Mỹ viện trợ thì có 8 được dùng để nội an chứ không dùng cho công tác chiến đấu và những người du kích cộng sản hay là cải cách ruộng đất. Diệm lo lắng về những cuộc đảo chính hơn là những người cộng sản, nhưng là hậu quả biện pháp đàn áp ngày càng gia tăng sự bất mãn của quần chúng đối với Diệm thì cũng ngày càng gia tăng. Bất kể là toan tính của Diệm dập tắt sự bất mãn này trong mọi cơ hội. Hàng triệu nông dân ở những vùng quê thành xa lạ đối với Diệm không lạ gì hoạt động của những người cộng sản gia tăng cùng với sự bất mãn của quần chúng và những biện pháp đàn áp của Diệm cũng gia tăng cùng theo nhiệt độ và nhiều ngàn người bị nhốt vào tù đó